chào các anh chào các anh chị nhà đầu tư. Thì à, hôm nay à, hôm nay thì à, thị trường à, giảm à, điểm nhẹ 0. à 5.08 à, điểm từ tương đương phần trăm à, sáng nay thì à, bên à, thị trường có thị trường chung á, có tạo cái gap nhưng mà phiên chiều nó quay để nó lấp gap. Mình thấy mình đánh giá đây là điều rất là tốt. À, VN30 cũng à, quay đầu giảm điểm giảm 7,38 ở uh, 7 phết 38 điểm tương đương với 0,48% á đó thì à, tác động với VN Index hôm nay là Đức Gas này, Đức Sang thế thế giới di động VPBank và SAB là Phú Mỹ và Đạm Cà Mau FPT ở chiều ngược lại là Vietcombank, Vinhome, Nova, Dix, Techcom, Bit, Vic và Vinamilk ngoài à, hôm nay thì nước ngoài bán ròng 218 tỷ ở sàn Jose và bán ra 7 tỷ 76 tỷ ở sàn HNX thì ờ, hôm nay thị trường chung ờ, tuy có giảm à, giảm giảm nhẹ tuy nhiên là theo ý kiến cá nhân của mình thì mọi người nên tập trung vào à, cổ phiếu chứ không tập trung vào thị trường chung nữa thị trường một thị trường chung bây giờ nó đang ở vào cái thế đi lên rồi cho nên là mọi người nên tập trung vào cổ phiếu mà mình chọn lựa chọn thì à, thì tập trung cái dòng tiền bây giờ thì nó tập trung vào à, VN30 ờ, một số cổ phiếu mà đáng chú ý ờ, sau đây đầu tiên là cổ phiếu à, công cổ phiếu Đức Giang Đức Giang thì hôm nay tạo một cái gap tạo cái gap tạo một cái gap nó ờ, cũng tương đối là lớn đó. mình rất là quan ngại cái gắt này 24 phần trăm đấy thì uh, trước đây thì các bạn nhìn thấy là cái đức đức giang có một cái gáp tạo gáp đây này đó thì nó còn lăn quay lăn quanh nó quay lại nó lấp cái gáp rồi sau nó đi lên nó lấp cái gáp này, đây này. nó chỉnh xuống nó lấp cái gáp rồi xong bắt đầu quay quay quay quay, quay nó đi lên đó cho nên mình rất là quan ngại cái gáp này hôm nay thì uh, nếu mà bạn nào mua mới bây giờ phiên mai mà mua mới thì thật khuyên mọi người khuyên ờ, mọi người không nên mua mới đức giang đúng không ạ không nên mua đuổi nó nữa bởi vì mua đuổi nó nguy hiểm quá nó nó nguy hiểm quá thôi tập trung vào bây giờ nó chạy rồi thôi nếu nó chạy luôn thì không nói mà nó quay lại nó có lấp gáp thì cũng mệt đấy đây này đức giang các bạn thấy không các bạn thấy không quay quay lên nó tạo gáp này tạo gáp này quay xuống lấp gáp này rồi cái gáp này quay quay quay, quay xuống rồi cũng chỉnh chỉnh chỉnh chỉnh chỉnh để quay lại đây lấp cái gap rồi xong mới đi lên đúng không ạ đó đối với đức chí hàng thì ờ, cái thông tin ờ, thông tin của nó đưa ra thông tin của nó thì lợi nhuận của quý này rất là lớn số đó hơn 2.000 tỷ nên là với lại sáng tối qua nhỉ tối qua mình thấy sáng nay tối qua mà ờ, thấy rất là nhiều cái ờ, cái cái ờ, môi giới hoặc các nhà đó khuyến nghị là mua đức giang tuy nhiên sáng nay mình thấy đức giang nó ở cái gáp này mình rút mình rút rút luôn đấy không không mua đức giang nữa rồi đức giang sau đó lên frt đây F, frt thì hôm nay là phiên đẹp này FR, FRT hôm nay tăng trần này đây cái phiên cái cái cây mua của nó ở đây này đó cái phiên mua của nó ở đây FRT sau một quá trình đi ngang chỉnh xuống đấy hôm nay à, hôm nay phiên này nếu mà các bạn nào mua thì tốt này hoặc là mua từ đầu phiên này này FLT hôm nay à, có lúc tăng đạt tăng trần luôn á tăng mức trần chiều giảm nhẹ xuống thì à, FLT đi lên này nó chỉnh xuống là tạo thành một cái cốc cái cốc không có tay cầm á cốc không có tay cầm luôn á nó đi lên một mạch luôn đi lên một mạch luôn thì à, bạn nào có thì giữ thôi còn mua mới hiện tại bây giờ thì rất là khó mua mới bây giờ mình nghĩ nó khó bây giờ thị giá nó khá là cao so với mặt bằng chung rồi bây giờ nó các, à, các bạn nào hỏi mình mua mới thì mình cũng chắc là đợi thôi đợi nó đặt để mua mới tốt hơn còn nếu mà bây giờ các bạn mà ngày mai các bạn mua ở điểm này á, thì nó rủi ro hơn hơn những bạn mua dưới này rất là nhiều đấy tháng này bạn nào mua được thì tốt rồi ờ, tiếp dòng bán lẻ là thế giới di động thế giới di động thì là lại một trong những mạng mạnh mà mình ờ, đã nói từ đầu tháng đầu đầu tháng đến giờ rồi cái nền của nó ở đây nền của nó ta tạo nền rất là tốt đó hôm nay thì à, thế giới di động thì tăng nhẹ tăng à, hai phẩy một phần trăm để mua mua hôm nay thì cũng được được mua hôm nay thì cũng ổn những cái nền như vậy thì mình à, kỳ vọng nó tăng lên khoảng ít nhất 170 tăng lên đâu đó khoảng 170 30% 30 40% là ít đó thế di động thì hôm nay có ra thông tin à, thông tin à, bên uh, thế uh, bên uh, sẽ tạo một cái mơ một cái công ty con là công ty cổ phần công nghệ bách hóa xanh thì thế giới động sẽ chuyên toàn bộ cổ phần của mình vào công ty đó à, công ty cổ phần công nghệ của bách hóa xanh vào á của, ở công ty đó thì vốn điều lệ của công ty này là 10 tỷ thì trụ sở là bên quận 1 ở thành phố Hồ Chí Minh thì uh, Thế Duy Lộc sẽ bán 20% cổ phần của công ty Bách Hóa Xanh này cho đối tác trong trong và ngoài nước ngoại trừ đối thủ của Bách Hóa Xanh đó đó là một cái tin hỗ trợ rất là tốt ờ, giá cao nhất của Thế giới đồng hôm nay là 162 ngàn đỉnh đỉnh thôi đấy ờ, vào lúc 10 ờ, giờ 20 ấy. đó thì à, mọi người có thì vẫn nên giữ tiếp thì mình, mình kỳ vọng nó phải chạy với target tiếp theo của nó đương nhiên là 170 rồi mình nghe mức mức này thì nó tạo nó cũng nhanh thôi đạt được nó cũng nhanh thôi không có gì lâu cả rồi sau có sau thế di động có pet bán lẻ pet pet thì lấy lại sức mạnh rồi sau à, hai hai phiên giảm liên tục giảm còn MA 10 MA 20 thì giảm xuống MA 50 thì bật lên bật lên luôn <coughs> pet hôm nay ờ, cũng tốt đó có mức có mức uh, pet thì sáng có lúc chậm ờ, cần luôn có lúc hơn 10 giờ đó, tăng một mạch sau phiên chiều có chỉnh xuống trong trong cái dòng bán lẻ này à, pet là một trong những cổ phiếu mà rất là đáng lưu ý này đúng không ạ pet thì uh, mang tiếng là công ty dịch tổng hợp dầu khí nhưng mà thực chất là nó là bên à, bán lẻ điện thoại này bán hải bán lẻ cái dòng iphone và những cái sản phẩm từ apple hoặc là phân phối các sản phẩm của samsung uh, các sản phẩm điện tử khác đó rồi FRT tứ đại và, và bán lẻ của ờ, FD, à, FDT mình mới nói rồi nhỉ à, FPT đây thì à, FPT tạo nền đây ờ, mấy là mấy livestream trước thì mình đều nói mọi người là mua FPT rồi và bên mình vẫn đang nắm FPT hầu hết uh, gần gần chiếm tỷ trọng rất là nhiều ờ, lớn mua đủ rồi mua đủ FPT trong tài khoản rồi thì FPT thì sáng tháng mai sau 10 giờ thì nó tạo đỉnh giống như lên cái mức đỉnh của nó giống như PEP e và cái di động đỉnh cao nhất của nó thì là 118 ngàn chiều thì nó chỉnh xuống sau bên chiều thì nó chỉnh xuống nhưng mà đối với đối với cái, cái ông, ờ, ông FPT này thì nó lên như vậy mình yên tâm hơn rất là nhiều tuy cái von nó không có nhiều á, nhưng mà nó an toàn hơn ờ, Đức Giang đó nó an toàn rất là nhiều thì kênh ờ, của nó là kênh lên thôi cầm này kênh lên nó rất mạnh lên nó mạnh ừ, bạn có nên dự còn mua mới thì khó hiện tại khó các bạn mua mua điểm này bây giờ mai các bạn mà mua nữa thì khả cái khi về có khả năng nó bị chỉnh luôn á nên cũng sợ cái rủi ro nó cao hơn thôi còn đối với những người mà mua cái nền này thì bây giờ nó có chỉnh nữa chỉnh nữa thì nó người ta vẫn không có sợ rồi một ông bán lẻ nữa ông PNG đây PNG thì cái nền này nó nó không được đẹp lắm nó là mô hình đây có thể gọi hai đáy hay gì đó đấy. chỉnh xuống nó lên hôm nay thì ờ, sức mạnh của nó thì cũng được cũng ổn đây giá cao nhất hôm nay là 121.500 chiều nó lại chỉ xuống chiều nó là chỉ xuống ờ, còn là 116 ngàn 117 ngàn đây là FPT, à, PNG là một trong những cái, cái mảng cổ phiếu mà nó trong một trong dòng một lúc chip hiện tại là cổ phiếu một trong cổ phiếu mà ít mà có điểm mua hiện tại bây giờ thị trường bây giờ thì nó nó, nó rất khó chỉ ờ, cái mua tốt và mua giữ tốt thì chỉ một số ít cổ phiếu đó thôi cũng không có nhiều rồi dòng cá tra có VHC VSC hôm nay tăng tốt này tăng mạnh này đây tao từ phiên tích lũy mấy phiên ờ, tích lũy trong tuần sau nó bật lên rất là mạnh mẽ luôn á tích lũy dưới nền này nó đi được một khúc cũng khá là khá là xa rồi bây giờ VSC bao giờ mình mua mới hay không thì mình cũng không khuyến nghị mua mới đối với khách hàng của mình thì bạn nào mua thì chấp nhận rủi ro được thì mua chấp nhận cái rủi ro cao hơn thì mua thôi còn không thì, thì kiếm mặt khác à, thủy sản nó có ASM ASM thì nó vẫn đang đi lên thôi nó vẫn à, đang kênh đi lên đang đi lên thì à, cái nền nó ở đây này lên đi lên đây xong chỉnh xuống chỉnh ở đó khoảng uh, à, 18 phần trăm giờ nó hồi lại được một nửa rồi đó ASM thì đối với mình hỏi uh, khuyến nghị thì mọi người có nên dừng tiếp rồi hôm nay ờ, một dòng cổ phiếu đáng chú ý nữa là dòng đạm á đạm cà mau ờ, dòng đạm bây giờ thì đông nó lấy lại sức mạnh của nó rồi sau những viên mà nó tắt nó tắt nó tắt thì nhà đầu tư cũng vội lật mọng rồi đấy hôm nay thì ờ, đạm đạm mua được này đạm cà mau mua được này nói chung như vậy thì mua được tuy nhiên cũng mua mọi người phải cân đối tỷ trọng nhé chứ không all in mua nó được mà phú mỹ thì nó mạnh hơn đặng cà mau chỉnh ít hơn và lên nhanh hơn đó và sức khỏe nó nó nó, nó thể hiện sức mạnh cũng rất là tốt năm à, hôm nay thì đàm phú mỹ tăng à, bốn bốn đồng so với mười phần trăm trong à, dòng đạm thì mình sẽ còn một con à, BFC nữa con BFC này thì nhà máy nó lớn hơn công suất nó lớn hơn tuy nhiên là cái dòng tiền hiện tại của nó cái dòng BFC này thì nó tập trung thị trường nội địa nhiều hơn đấy nhỉ còn à, xuất khẩu thì thấy ít ký kết hợp đồng hơn là hai ông kia rồi bên cạnh đó thì có một cái họ cổ phiếu là họ của Viettel á CTR CTR đây Viettel thì nó đi lên từ cái nền này nó đi từ cái nền này này đó đi lên đi lên bây giờ nó cũng được ừ, nó cũng lên khá khá rồi lên 30% này. Đó. Hôm nay họ theo đó, hôm qua, hôm qua và hôm nay thì họ theo thể hiện sức mạnh rất là mạnh, mạnh mẽ. Nó chỉnh à, chạm xuống cái 12 20 nó bật lên rất là mạnh. Đó, dòng Việt họ theo ờ, có thì chị còn mua mới thì khó thực là khó ngoài ra còn có VTP Viettel Post đây có hai ông này Viettel có hai ông này đóng góp vào chỉ số chung ờ, thị trường hôm nay hôm nay VTP thì ờ, cũng tăng 6,8% tuy nhiên thì cái cái đồ cái cái chart của nó xấu quá mua màn này thì mình tính mình nghĩ không không nên mua đời nó tích lũy lại lại chứ bây giờ nó nó nó nó, ra đồng biến đổi lớn như vậy thì sao mua được rồi dòng tiếp theo là dòng cổ phiếu của dòng bất động sản bất động sản hiện nay thì đích đích hôm nay lại bị tát tát tiếp đây khả năng cao là đích sẽ bị chỉnh về cái vùng à, vùng hỗ trợ ờ, uh, 68 này khả năng cao là như vậy đây vùng này, này. đích sẽ chỉnh về cái vùng à, 74 rồi tới 63 khả năng cao đất đích sẽ chỉnh về tạo về vùng này đây nó sẽ bật lên thôi về vùng này sẽ có cái đổi đổi giá đổi của đích nó phải đổi đầy đời giá lên đó. thì ờ, khi mà đích đích nó mà các bạn thấy cái nền này nó khá là cứng đó. đích cái nền này này bật bật bật bật bật, bật lên đây xong nó đến ra 120 ngàn nó xong nó chỉnh một phát về đến đây về đến đây thì cái đây mình cái thông tin mình nhớ có đợt đó có cái ông ông đội đích nào ấy, ông đợi giá đợi giá lên phát là nó bật lên luôn rất là mạnh mẽ luôn thì bật lên ờ, bật lên thì nó tạo một cái gap xong rồi nó quay lại quay lại lớp gap này phiên hôm sau quay lại lớp gap luôn xong nó đi lên nó quay lại lớp gap xong nó đi lên này đây hôm nay tạo mấy cái gap này rồi nó quay lại nó gấp tiếp nó lấp tiếp đích hiện đích hiện tại thì nó dao động biên độ khá là lỏng đó mà đích đích thì nếu mà mua bây giờ thì cũng không nên mua thì nếu các bạn nào mà hâm mộ ông đích lắm hâm mộ à, chú a bảy lắm thì đợi bao giờ nó phát hành xong nó chia nó chia xong thì giá nó về thì giá nó hấp dẫn hơn thì hãng tính còn hiện tại ờ, tháng tư này theo mình thì không nên nhóm bất động sản nhất phải tháng 6, 7 hoặc tháng 8 thì mới xem xét xem xét được năm nay thì ờ, dòng bất động sản năm nay cũng bị vì vì nhà nước chỉnh nhiều á CEO CEO thì chỉnh ít hơn DIX cái biên độ nó dao động ít hơn DIX tuy nhiên thì nó vẫn đang ờ, ờ, về dài hạn thì nó vẫn là đang kênh đi lên nha mọi người đang đi lên đấy đang đi lên thôi nhưng mà nó đang tích lũy cái vùng này thôi nó chưa có chỉ sợ uh, ờ, dư thì mình không, không ờ, mình mua mới hay là đầu tư dài hạn với treo để mình không ấy năm ngoái thì treo phi một phát từ 10 ngàn lên 100 ngàn tăng gấp 10 lần có thật kinh khủng năm ngoái ờ, thì treo là một trong những cổ phiếu mà ừ, tăng tăng tăng mạnh nhất thị trường tăng mạnh nhất của thị trường chứng khoán tăng gấp 10 lần vốn hóa tăng gấp 10 lần luôn tạo nền nhắm ngắn xong nó phi lên luôn một vạch phi lên luôn bây giờ nó chỉnh đích sell thì chỉnh để chỉnh ít hơn đích tuy nhiên sell thì vẫn à, vẫn à, nằm trong cái à, chưa được mở khởi mặt green được thì sell năm nay trong năm nay thì có có book lợi nhuận vào năm ngoái thì báo book lộ năm nay thì vẫn book lợi nhuận book lợi nhuận nhưng mà sao năm nay à, à cổ đông à, vẫn không chịu cổ phiếu à, không chịu đức Đây. sale năm nay thì vẫn không không chia cổ tức Đây này đặt à, mục tiêu lợi nhuận tám lần và không chia cổ tức tuy nhiên à, thì mình theo mình thấy thì cái thông thông tin này thì nó không có gì xấu cả tại vì ban ban lãnh đạo của Shell đang uh, tận dụng cái nguồn tiền um, từ hoạt động kinh doanh để quay lại tái đầu tư còn bây giờ trong lúc mà thị trường nó đang uh, bất động sản nó đang tốt như vậy và nếu mà xe mà không không không nhanh chóng dùng tiền đó mà để để để đi uh, tái đầu tư thì nó là một điều rất là lãng phí đấy ban lãnh đạo như vậy là những ban lãnh đạo có tầm nhìn rồi theo bây giờ thì chắc nó phải đi vòng quanh trong cái vùng đa bắt búc này trong cái vùng này đây cùng lắm phải quay quanh vùng này đấy hoặc là hộp hộp cái hột trợ cứng này này trong quay quanh hột trợ hột hột trợ cứng này này quanh vùng này thì biên độ dao động của cell thì nó ít rất ít rồi LDG LDG thì cũng vậy à còn một cổ phiếu mà gần trước đây mình có đánh giá là cũng sức mạnh khá là tốt đất xanh đất xanh thì uh, sau phiên hồi phục hôm qua thì hôm nay thì um, nó trong nhóm bất động sản mà nó gãy rồi cho nên là uh, mình có mình đã loại đất xanh ra khỏi cái cái cái cái cái, cái, cái danh sách theo dõi với lại mình thì thật ra trước cái mùa mình có buồn tí mình được bán à tại vì sao mình không thích ăn thịt lắm thực sự mà nói như vậy anh Thìn thì anh ờ, anh ờ, anh là người lãnh đạo rất là giỏi có tầm tuy nhiên thêm chưa tâm nữa thì mình không chắc đấy cũng có phốt rồi chứ anh anh thìn thì trước có cái phốt Ờ, phát hành cổ phiếu ESOP không đồng đây ngay chỗ đây này phát hành cổ phiếu ESOP không đồng phát là bên quỷ nó bán ào ào ào, ào. nó dấp cho mấy phiên liền thế là đến đoạn này thì anh chị uh, ờ, tuyên bố bán hành phát hành cổ phiếu ESOP 10.000 thế là nó đỡ lại đó. rồi dòng dầu khí dòng dầu khí thì đi quanh quanh mấy mảng thôi dòng dầu khí thì sức mạnh nó vẫn là kém thì à, thì à, cái dòng giá dầu khí bây giờ thì đang khá là cao á tuy nhiên thì thì, thì, thì cái cái nội tại của mấy cái công ty dầu khí này á, thì bây giờ nó cần phải tích lũy lại nó cần phải cần phải tích lũy lại cái nội tại đó tại vì trước mấy năm ở đây dịch dịch ra thì đợt covid vừa rồi mấy ông dầu khí này làm ăn thua đội tele không à, tức là sao bên uh, dịch vụ ở bên um, dịch covid cho nên là không có khoan thá khoan khai thác được dầu hay là sử dụng dầu mọi uh, à, xăng dầu gì cả cho nên là uh, cái cái dòng tiền đó thì nó bị âm nó bị âm vào trong vốn á hiện tại thì giá dầu thì đang lên á thì uh, cái cái cái, uh, cái cái hoạt động cái tài chính của công ty có vẻ dễ thở hơn tuy nhiên thì để mà lên thì dòng dầu khí này cần tích lũy lại đã để cho nội tại doanh nghiệp của nó xứng đáng nó nó đúng với đấy nó đúng với cái giá VND cũng vậy VND thì nó đang điều chỉnh nó đang điều chỉnh thôi thì uh, sức mạnh VND thì nó đang đi xuống rồi mà bây giờ mua mới thì mình mua hay là giữ hay là ngắm dòng này thì không đi. rồi à đúng rồi ngoài ra còn có một số cổ phiếu mà mình à, đây ngân hàng ngân hàng thì giờ chỉ có mấy con VBank, ACB, MBB với lại à, Kiên Long KLB thì là còn được đó VVB, VVB thì à, đang à, đây là con cổ phiếu mà nếu mà đánh ngân hàng thì mua con này thôi chỉ có mua này là mạnh nhất thị trường bây giờ thì mấy phiên các bạn thấy là mấy phiên chỉnh vừa rồi thì tường chỉnh chỉnh những nó vẫn cứ vậy à nó chỉnh nhẹ xong nó hồi lên nó chỉnh nhẹ xuống 10 10 cho nó bật lên liền Đúng không? sức mạnh của nó rất là tốt tuy nhiên hiện tại dòng ngân hàng uh, thì thì, thì uh, dòng tiền nó không nó hướng vào thì đời lúc nào dòng tiền nó vào thì ta lại nhảy vô ta mua cổ phiếu thứ hai là VND đây VND thì nó là dòng mạnh bây giờ nó được đánh giá là một trong những cổ phiếu mạnh nhất trong dòng chứng khoán đó tuy nhiên thì ờ, giống như um, dòng ngân hàng thì dòng trứng thì ờ, cái dòng tiền nó không hướng vào á cho nên là ờ, mọi người nên đặt ở click theo dõi thì là tốt hơn đây đây đã mọi người lấy bên cạnh đây là cái danh sách một cổ phiếu mình theo dõi mình, mình tạo một cái cái watchlist đây mình theo dõi thôi tập trung mấy cổ phiếu mạnh nhất thị trường thôi chứ còn không có đánh lan man còn bây giờ đánh ờ, mấy cổ phiếu như SSI hay là HCM hay là gì đó rồi quay quay mua các bạn mua rồi các bạn cắt ăn thì cắt cổ phiếu ăn cắt lỗ nhiều cắt lỗ 5 phần trăm 10 phần trăm cắt đi cắt cắt mít rồi các bạn cột hết vốn à, thôi hôm nay buổi à, video hôm nay là kết thúc nha mọi người thì nếu các bạn thấy video này hay thì à, cho mình một like một chia sẻ và, và nhấn subscribe ở góc à, màn hình nhé để uh, mỗi lần mình uh, và đặc biệt là nếu muốn nào trong uh, à, tài khoản về trong nhóm mình quản lý để được giới thiệu những cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường hiện nay thì uh, chuyển uh, ID về uh, có mã ID của mình để dưới video này trong phần uh, giới thiệu á đó hoặc là các bạn có thể uh, nhắn tin hoặc liên hệ với, trực tiếp với mình để chuyển tài khoản về nhóm mình quản lý cảm ơn các bạn đã là nghe video nếu các bạn thấy video này có ích thì hãy ờ, chia sẻ đến những người ờ, mà cần cần nó hoặc là chia sẻ đến ờ, hội nhóm của các bạn cảm ơn mọi người